hôm nay em tiếp tục về à, lô mới nha à, cả nhà đây đang là giường bứng nha cả nhà ừ, gốc à, dữ không nha cả nhà ờ, nhỏ có lớn có nhưng gốc quýt cũng nhiều lắm nha cả nhà cả nhà tối mai em lên like cả nhà xem ủng hộ giúp em nha à. lên là bữa nay là lô này lô chơi tết nha cả nhà đó nụ nè gốc này gốc đẹp nha tai chi đầy đủ luôn nha cả nhà lô này về lô chơi tết lật lên mà thấy thằng bảy lên bốn nó đủ ba bè về nè đang bự như vậy hết mẻ rồi ờ, đủ má thằng bảy số ừ. chín thôi gốc ngon lành luôn ha mai chơi tết này cả nhà đang bứng nha tối mai em lên em like cả nhà xem ủng hộ giùm em nha điều do luôn ừ. lô này là về cả nhà chơi tết là ngon lành luôn nè quá trên nút nụ luôn cây xịn không nha cả nhà à, uh, em à này cây xịn không nha ừ. Bộ ừ, đó ừ. tàn chưa bó nè thấy tàn ghê không à. gốc kìa mình quay một số cây cho cả nhà xem thôi nha chứ không quay hết nha cả nhà đó. đó để à để giữ không cả nhà tay chân rồi nè đều ở chân nứt nha dạ. em đưa chứng tự cho chứng tự một khúc tiền còn hai là nụ dạ, nè đó thấy chưa nụ này là bao chơi tết luôn nè đó wow chị cái cây luôn cả nhà nụ má ghi cho nhà bớm với mình em nụ má đá 10 triệu đó đó quá trời luôn nha nhà để để quýp không nha thì bữa nay em về lô này là lô cũng tương đối quýp luôn đó nha mai này là em à, để dành cái lô này để cho cả nhà chơi tết nha lô này là lô hôm ngày em để dành để để để để cho về cả nhà chơi tết nha cả nhà lô quýp nha cả nhà đẳng cấp nha cả nhà quýp nha cả nhà nè lô quýp lô chơi tết nha đẳng cấp nha cả nhà rồi cái gốc nè tàn nè chi nè nó nụ nè nút nụ nè cả nhà nhìn thấy không oh. lô này là về anh em chơi tết là hết ý nha cả nhà đây nè wow đó đã không chia tay nè đó. tay lên tới ngọn luôn nha một một cốt lên tới ngọn nha cả nhà ừ, nút nụ nè nha nút nụ đều do luôn ha này tết là ngon lành luôn nè qua wow, cái ông này nè đế cái ông này qua wow, cho cái đế Ừ. nút nụ nè nụ đều do hết cái nhà xem ủng hộ giùm em nha đi xa cái tàn nè hết hộp cái tàn không ừ. nút nụ à nút nụ là khỏi chê nha cả nhà nè thấy chưa ừ. này là chê tết là thôi ngon lành luôn nha nè nút nụ nè đó thấy chưa đó đế nè giữ chưa rồi